lòng anh tư tưởng qua Nên thấy chầu nào không nghĩ một người tên Ngót một năm rồi Dương thế chẳng còn em Chầu thơm ngát Để cho lòng thêm đau xê Em xuân bay sướng reo trên đường vắng quanh nhiều nghỉ rồi nhắc hoài cơn nghỉ sầu tuần về mà người đâu ơi tâm vắng bóng người trầu không xanh ơi sông đêm hợi tình về nghĩ đây thương cảm hoài thiên đà ly thoảng hương ý đưa ngát thơm đi vì thầu tình người nghỉ hay chiêm bao ơi tâm lý thương ơi vắng bóng vắng bóng người tình về thương ý cảm ý hoài thiên hà lý hương lý ngát thơm người